Cô có bài tập như sau. Mua 3 cái bút và 5 quyển vở cùng loại, hết 15.500 đồng. Nếu mua 3 cái bút và 8 quyển vở cùng loại đó thì hết 20.300 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở và mỗi cái bút loại đó. Các con hãy cùng đọc thầm bài toán và cùng cô phân tích. Chúng ta cùng đọc lại nhé mua 3 cái bút và 5 quyển vở cùng loại hết 15.500 đồng. Nếu mua 3 cái bút và 8 quyển vở cùng loại đó thì hết 20.300 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở và mỗi cái bút loại đó. Bài toán cho chúng mình biết điều gì và bài toán yêu cầu cô trò chúng mình thực hiện điều gì. Chúng ta lại cùng nhau phân tích qua phần tóm tắt như sau. Bài toán cho biết mua 3 cái bút và 5 quyền vở thì hết 15.500 đồng. Bài toán lại cho biết mua 3 cái bút và 8 quyển vở thì hết 20.300 đồng. Bài toán hỏi chúng mình điều gì nhỉ? Bài toán yêu cầu chúng mình đi tìm giá tiền của mỗi quyển vở và mỗi cái bút. Vậy thì làm thế nào để cô trò chúng mình cùng thực hiện bài toán này? Các con hãy quan sát vào phần tóm tắt và các con thấy họ mua số bút như nhau. Có nghĩa là ở trên mua 3 bút, ở dưới cũng mua 3 bút. Ở trên mua 5 quyển vở thì ở dưới mua 8 quyển vở. Và bây giờ các con đã thấy số tiền nó chênh lệch khác nhau, đúng không nào? Vậy số tiền chênh lệch này là do đâu? Số tiền chênh lệch này chính là do mua thêm vở. Chính vì mua thêm vở cho nên nó mới tăng số tiền. Và số tiền tăng này là so số tiền mua thêm vở chứ không phải là mua thêm bút vì số lượng bút giống nhau.